À, xin chào các bạn, à, mình vô tình đến với thị trấn Champly trong một buổi chiều thu nắng rất là đẹp à, Nằm cách Montreal khoảng 20 phút lái xe Champly là một thị trấn nhỏ nằm kế bên bờ sông Richelieu Một con sông nổi tiếng gắn liền với lịch sử hình thành của vùng đất Montreal nói riêng và Quebec nói chung à, Champly được biết đến là vùng đất của lịch sử bởi nơi này hiện còn rất nhiều những cái dấu tích để lại từ thế kỷ thứ 17 và hiện nay thì đã được công nhận là các cái di tích lịch sử quốc gia à, các bạn cùng mình ghé thăm hai cái địa điểm đẹp nhất ở đây nha trước mắt các bạn là cầu tàu Champly hay còn được biết đến là cầu cảng liên bang à, nằm trong khu di tích lịch sử kênh đào Champly à, nhìn đẹp quá ha mùa hè hoặc là mùa thu mà ra đây chụp ảnh là đẹp mê luôn á à, còn phía bên trái các bạn chính là kênh đào Champly à, ờ, được xây dựng và hoàn thành vào năm 1843 cho đến nay là được khoảng 177 ờ, năm tuổi rồi. Ngày xưa thì nhiệm vụ chính của kênh đào này là để điều tiết nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho nông nghiệp của cả một cái vùng rộng lớn ven sông Richelieu à, cũng như là việc vận chuyển xuất khẩu hàng hóa đi các cái vùng khác à, còn ngày nay thì kênh đào này chủ yếu phục vụ cho nhu cầu chèo thuyền giải trí của người dân à, vào mùa hè thì hệ thống kênh đào này hoạt động khá là nhộn nhịp nó có tổng cộng là 4 phần với 4 cái hệ thống cửa gỗ đóng mở hoàn toàn bằng thủ công bằng tay nha mọi người các bạn có thể nhìn thấy cái phần mà nó chìm ở dưới nước ấy là đó là cái phần cửa đó cửa kênh đấy cái đó là bằng gỗ và mỗi khi mà có tàu thuyền từ cửa sông vào kênh đào hoặc là ngược lại thì sẽ có các nhân viên họ vận hành hệ thống bằng tay để mở cửa cho thuyền ra vào à, rất tiếc là hôm nay thì à, kênh không có vận hành nên mình không có quay được cho mọi người xem nếu mà các bạn tới đây vào mùa hè thì à, chắc chắn là sẽ thấy được cái cách thức vận hành rất thú vị của cái kênh này à, nhìn nó giống như là một cái mô hình đập thủy điện thu nhỏ ấy ha mà các bạn đang nhìn thấy là một trong số vài những cái ngôi nhà được xây dựng từ năm 1867 à, bên cạnh khuôn viên kênh đào Chambly mà còn à, tồn tại cho đến ngày nay. À, hiện nay những cái ngôi nhà này thì à, được chính phủ tiếp nhận và bảo tồn gìn giữ chủ yếu là phục vụ cho mục đích du lịch à, tham quan hoặc là trưng bày các cái hiện vật thôi chứ không có người ở. Trời mây đẹp quá. À cái ngôi nhà trắng trước mặt các bạn đây cũng là một trong số những cái ngôi nhà được uh, bảo tồn như vậy um, các bạn uh, khi mà tới đây vào mùa hè thì sẽ thấy khung cảnh nó còn nhộn nhịp và nó đẹp hơn rất là nhiều uh, những cái người mà họ lớn tuổi ấy và họ có điều kiện ấy thường là họ sẽ sắm một cái du thuyền và suốt mùa hè họ sẽ ở trên du thuyền đi dọc các cái sông ngắm cảnh nói chung là ăn uống ở trên này hết họ sẽ sinh hoạt ở đây coi như có một cái kỳ kỳ nghỉ hè ở, ở trên này luôn á thì ở Champly có một thứ nổi tiếng khác nữa mà ít người biết đến đó là bia bia ở Champly thì à, được nói là rất là ngon à, mình được một người bạn là dân bản địa ở đây và cũng là một người rất là mê bia thì cậu ta nói là bia ở Chambly rất là ngon đó là lý do vì sao mà ở cái cầu cảng này về mùa hè thì nó lại đông vui tấp nập vậy nếu mà nói đến bia thì có lẽ là cũng không nhiều người biết ở Canada cũng có thể coi là một quốc gia của bia <laughs> ở đây có rất là nhiều loại bằng chứng là mình sẽ cho mọi người thấy đây là một cái bức ảnh mà mình chụp ở trong cái siêu thị gần nhà mình à, trên này là chỉ khoảng là 1 phần 2 số bia trưng bày ở trong kệ thôi và nếu mà các bạn đếm được hết số bia ở trên kệ này thì đây chính là số loại bia mà cái kệ này họ bán tức là mỗi một cái chai bia trưng bày trên đây là một loại bia khác nhau mọi người đó ở Canada này có rất là nhiều loại bia mà có lẽ là những người ở đây đến mười mấy hai mươi năm cũng chưa chắc đã thử hết tại vì có thể người ta không thích người ta hay là nó cũng nhiều quá người ta không phân biệt được à, chuyển qua chủ đề ăn uống thì mình sẽ đến một cái địa điểm thứ hai mà mình muốn cho mọi người xem đó là pháo đài uh, Champly uh, cách cái khu cầu tàu này đi bộ cũng chỉ có vài phút thôi uh, đây là toàn cảnh của cái pháo đài Champly uh, nơi này được và xây dựng lần đầu tiên vào năm 1665 và đến năm 1690 thì hoàn thành với kỹ kết cấu là hoàn toàn bằng gỗ. À, pháo đài được xây dựng như là một đồn phòng thủ trong cái cuộc chiến tranh giữa người Pháp mới đến và người Iroquois vào nửa sau thế kỷ thứ 17. À, trải qua thêm hai lần sửa chữa và xây dựng lại đến năm 1709 đứng trước khi nguy cơ phải đụng độ với đội quân của Anh Lúc này thì à, đã được trang bị với súng trường và đại bác thì những cái người Pháp mới đến quyết định là phải xây dựng lại pháo đài mới bằng vật liệu là đá thay thế cho cái pháo đài cũ bằng gỗ có nguy cơ là thất thủ sớm nếu mà đội quân Anh tiến vào và đó là lần xây dựng thứ tư à, sau khi mà Canada đã độc lập thì chính phủ tiếp nhận và duy trì bảo tồn pháo đài cho tới ngày nay tất cả các cái khe mà các bạn nhìn thấy trên đây là ở phía trên cao ấy là để ngày xưa là để người ta đặt súng để người ta bắn còn những cái lỗ mà to ở dưới là để kê đại bác và bây giờ thì họ phải sửa không có không có đại bác nữa thì họ phải làm thành mấy cái cửa sổ à, trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm trong lịch sử à, thì ngày nay với những cái nỗ lực bảo tồn của chính phủ và người dân thì ờ, các bạn có thể thấy là pháo đài nhìn còn rất là đẹp ờ, ở đây thì bình thường thì họ thường xuyên tổ chức các cái sự kiện thu hút đặc biệt là thu hút các cái bạn nhỏ ờ, ví dụ như là họ có cho thuê những cái trang phục từ thời cổ xưa cho các bạn nhỏ mặc rồi là họ sẽ hướng dẫn lịch sử để các bạn ấy hiểu nhưng mà rất tiếc là hiện nay vì đại dịch nên là tạm thời pháo đài họ đóng cửa họ không cho vào trong tham quan Ờ, còn bình thường thì các bạn nhỏ có thể vào trong này thuê các cái bộ đồ ở đây giá nó cũng không có đắt lắm à, trải nghiệm à, giống như là công việc giống như là một người lính thực thụ ví dụ như canh gác pháo đài đó. nhìn đáng yêu lắm à, rất tiếc là là hiện nay đang đóng cửa nên mình cũng không thể đi vào trong được À, nếu mà các bạn à, theo dõi cái vị trí địa lý của cái pháo đài Chambly ở trên Google Maps ấy, thì sẽ thấy là ngày xưa họ chọn cái vị trí rất là hay để mà xây dựng à, thì nôm na có thể hiểu là cái pháo đài Chambly này nó nằm ở cái khu vực giống như là bùng binh chuyển hướng ấy, của cái sông Richelieu đó thì tại đó là lý do vì sao mà các bạn nhìn thấy nó rộng nó giống như cái hồ ấy. đó thế còn dòng sông ở hai bên là nó nó chảy ra hai hướng khác nhau à, vì vậy mà nước chảy qua cái khu vực này nó chảy rất là xiết à, hiểu là giống như là ngôn ngữ nói là khó công mà dễ thủ đấy chính vì nó rộng cái khu vực này nó giống như là hồ nó rộng ấy à, nên là ở đây tập trung rất là nhiều các cái loài à, vịt cũng như là chim muông các bạn có thể thấy trên màn hình nó có đến cả hàng trăm con vịt trời. ấy nó nó tắm nắng thành thơi lắm mà ở đây họ không có bắt giết thành ra là cái số lượng nó không có xu hướng giảm mà nó chỉ có tăng thôi mấy chú này mà phơi nắng ở sông Châu Giang nhà mình là sau một nốt nhạc là <laughs> có thể có thể là đã khác rồi đấy <laughs> chim đang bay về ờ, phương Nam để tránh rét đó mọi người báo hiệu là mùa đông sắp sửa tới rồi các bạn đang thấy trên màn hình đó là hình ảnh của Chambly ờ, đầu thế kỷ thứ 19 lúc này thì ờ, khu vực này thì chủ yếu là phục vụ quân sự thôi chứ không có dân sinh mấy đó cái bản đồ của quân sự của Chambly đó Video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Hy vọng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ có dịp ghé thăm Champly để thưởng thức một vài ly bia, uh, chụp một vài tấm ảnh đẹp hoặc ừ, đơn giản chỉ là để hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe những câu chuyện lịch sử ở vùng đất xinh đẹp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.